Hello xin chào cả nhà nhé. chào cả nhà quay trở lại với kênh Phạm Hưởng Blog kênh phong thủy tử vi chọn đời nhé thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con cô bác về thuật phong thủy hướng nhà xây nhé thì có một số uh, bà con cô bác uh, nhắn tin cho Phạm Hưởng uh, à, nhiều bạn bảo là nhắn tin từ nửa đêm này nọ mà không có xem được cho bà con cô bác thì hôm nay Phạm Hưởng đã soạn ra đây hết rồi à, đã soạn ra đây hết rồi viết trong đây cho nó công bằng nhé Tổng hưởng đã viết ra từng tờ giấy một như thế này để cho công bằng cho bà con cô bác uh, xem cho công bằng nhá thì uh, hữu duyên thì Phạm hướng sẽ xem cho xem cho bà con cô bác ví dụ như ngày hôm nay mà không uh, xem được thì ngày mai ngày mốt thì Phạm hướng sẽ xem cho nhá thì ở đây là hữu duyên Phạm hướng xem cho thì ở đây có một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy này tổng cộng là có 8 có 8 có 8 người có 8 người muốn xem về phong thủy hướng nhà xây phong thủy bản mệnh thì hôm nay Phạm Cường sẽ xem xem uh, vài người ở trong cái số 8 người này đã nhắn tin cho Phạm Cường nhá thì Phạm Cường hôm nay sẽ bốc bốc uh, đại nhá Đấy, Phạm bốc đại sẽ xem cho từng tuổi một nhá à. rồi ở đây là xin là ờ, xem ai sẽ là được đây xem ai là được và trọng huyền 1996 là bà con à cái uh, bạn may mắn đó là bạn trọng huyền nhá trọng huyền 1996 nhá, tuổi là 1996 thì Phạm Hưởng xem luôn cả nam và nữ mình cũng không biết là nam hay là nữ thì mình xem luôn cả tuổi nam và nữ hướng nhà xây nhá rồi Phật bản mệnh màu sắc phong thủy của cái tuổi này luôn nhá đấy thì là một đây đây là bạn à, bạn Trọng Huyền ai đã nhắn tin cho mình nhé thì ở đây là có 8 à, có 8 người là thì mình đã bốc cho một người rồi làm cho công bằng nhé cho bà con là công bằng công bằng liên minh thì đây là trọng huyền nha 1996 nhá 1996 là mình sẽ xem cho 1900 1996 này thì mọi người sẽ xem đó là tuổi gì là và là tuổi à, con giáp gì nhá là 1900 hoặc hơn chỉ cần một cái à, bộ đồ thôi Phạm Hưởng chỉ cần cái công thức thôi sẽ thể vào một cái máy tính thì có thể bấm ra tuổi và mận à, hướng nhà rồi là màu sắc phong thủy sẽ bấm ra hết nhé chỉ cần một cái bảng à, công thức này để bấm ra thôi thì 1996 nè 1996 thì chia cho 12 con giáp này bằng sẽ 0,33 này 0,3333 này nhân 12 này sẽ bằng là con số 4 con số 4 đây là tuổi tí nè bà con này cái con số 4 ở đây nè cái con số 4 ở đây nè đấy Đấy, bà con lấy là 1960 à, 1996 à, mà chia cho 12 con giáp ra nó sẽ ra là 0,33 lấy 0,33 nhân ngược lại cho 12 thì nó sẽ ra là 3,9 là con con số 4 ở đây nè nó tương tương con số 4 ở đây là tuổi Tý chứ. Đấy, tuổi Tý là 1906 đây là 1996 là tuổi Tý, cái cái gì Tý nè. À, số 6 là Bính Tý nè bà con. Đây. Số 6 nó nằm bên nè số 6 đây là bính nhá Đấy, 6 là bính đây là tí ở đây 1996 đó là bính tí nhá 1996 là bính tí nè bính tí nè rồi thì à, bính tí này thì à, bính tí này thì phạm hưởng xem nó là mận gì nhá thì phạm hưởng cũng xem ở trong đây luôn trong cái công thức này sẽ ra được bính tí là mận gì luôn nhá thì bính này ở à, đây bính là hai này và tí tí là không này là con con số 2 nè tí này bính này bính là hai tí con số 2 đó là mạng thủy nhá 1900 1996 là mạng thủy nhá là mạng thủy mạng thủy nè đó rồi tiếp theo phạm hưởng sẽ bấm cho là 1996 này nhé 1900 1996 bính tý này sẽ là hướng nhà xây là hướng nào nhé 1996 này thì chúng ta lấy 1996 mà chia cho bát chặt là số 9 này sẽ bằng đó là 0,7 0,7 ở đây thì chúng ta tra vào bảng ở đây là 0,7 nè tra vào bảng ở chỗ đây nè Lam thì tra vào Lam và Lữ thì tra vào Lữ nhé Lam có con số 7 ở đó là cung tốn nhá Lam ở đây là con số 7 là cung tốn nè Đấy, bính tí Lam là cung tốn nè Lam là cung tốn nhá cung tốn rồi à. Đấy. thế còn lữ con số 7 lữ con số 7 ở đây đó là cung khôn này lữ này lữ ở đây là số 7 là cung khôn đó. À, lữ là cung khôn nam tốn và lữ khôn nhá lữ là cung khôn này rồi thì phòng hưởng đã tìm ra rồi thì nam ở đây là 1996 bính tý nam mạng là à, cung phi là cung tốn thì cung tốn ở đây này, cung tốn ở đây cho bà con xem này đây cung tốn ở đây đây cung tốn ở đây nè là hướng đông nam nè đây cung tốn này nè cung tốn ở đây là hướng đông nam này hướng đông nam này là hướng mệnh nhé hướng hợp với mệnh nhé hướng này hợp hướng nhà cũng là hướng mệnh của mình hợp với hướng mệnh của mình luôn nhé đó là cung tốn nhé đấy là cung tốn là thì là đó là hướng đông nam thì 1996 Bính Tý nam mạng thuộc quân nhà hướng đông thuộc con nhà hướng đông thuộc đông tứ trạch đó là hướng đông nam và hướng chánh đông này à, hướng chánh à, lam này và hướng chánh bắc này thì 1994 bính tý nam mạo thì à, tuổi này sẽ xây nhà theo hướng à, đông à, đông nam à, hướng đông nam hướng chánh đông này chánh bắc và chánh nam thì rồi thì tiếp theo thì bà con cô bác cũng xây nhà tắm cũng theo hướng này luôn nhá cũng theo bốn hướng này bốn hướng màu vàng này nhá Đấy, nhà tắm này rồi nhà bếp nè Đấy, cũng xây theo hướng này luôn nhá Đấy. rồi thì cầu thang chia sẻ luôn với cái cầu thang của mình thì nếu mà nhà mình mà xây nhà mà lên tầng á, thì bà con lên xây cầu thang kích thước cầu thang nhé cái chiều dài của cầu thang á, là từ 100 lẻ 102 Thôi tính đi tính là 102 cm cho đến 112 cm nhá đó thì đó là khoảng tốt nhất thì bà con nên lưu ý rằng là chúng ta nên xây là 100 à, 105 đến 110 cm đó là khoảng tốt nhất là cái, cái khoảng à, cầu thang nhé cái khoảng à, chiều dài của cầu thang nhé rồi tiếp theo thì bà con mà ví dụ xây cầu thang mà nếu mà bà con xây cầu thang xoắn á, xây theo cầu thang xoắn thì bà con lưu ý một điều rằng là nhớ mà ờ, à, ờ, xây phải quay cái cầu thang sang hướng thanh long nhé cái cầu thang phải quay về hướng thanh long thì nó mới tốt nhé thì à, hướng thanh long như thế này thì ở trong nhà chúng ta nhìn ra ngoài cửa chính chúng ta ở bên tay phải chúng ta đó là bạch hổ bên tay trái đó là thanh long thì chúng ta xây cái cầu thang quay về hướng bên tay trái của chúng ta đó là hướng thanh long nhé rồi nếu bà con mà lên tầng theo tầng thì bà con uh, làm cái cầu thang bằng bằng ờ, cầu thang xoắn thì bà con lưu ý một điều rằng là phải xoắn từ ngược kim đồng hồ nhé chúng ta xoáy ngược kim đồng hồ rồi thì nó sẽ chiều nó sẽ đi lên đã ngược kim đồng hồ nó sẽ đi lên mà chúng ta mà à, xây theo kiểu là xuôi kim đồng hồ như thế này nó sẽ đi xuống nhé thì chúng ta phải phải xây ngược lên chúng ta đi ngược lên như thế này thì là thì công dân tài lộc chúng ta sẽ sẽ đi lên nhé Đấy. Nếu ví dụ bà con mà không xây cầu thang xoắn thì bà con lưu ý một điều rằng thì chúng ta có thể xây cầu thang hình chữ L lên đây và lên trên đây hoặc là hình dứt chắc cũng được xây cầu thang theo hình dứt chắc cũng được nhé đấy tùy theo bà con nhé đấy cái vấn đề là như thế rồi tiếp theo á, thì à, đó là tuổi uh, à, nam mạng nhé nam mạng bây giờ chuyển sang nữ này nữ ở đây là cung khôn này cung khôn ở đây đó là đây là hướng tây nam này đây cung khôn ở này cung khôn đây cung khôn là hướng tây nam nhé nó thuộc quân nhà nữ nữ mạng nữ mạng là cung khôn cung phi là cung khôn là hướng tây nam đấy là con nhà hướng tây thuộc tây tứ trật đó là tây nam này là hướng mận này rồi hướng chấn tây này rồi tây bắc này và hướng đông bắc nhé đấy là đấy nữ 1996 thì xây nhà theo hướng hướng tây thuộc tây tứ trật nhé đó là hướng nhà rồi hướng bếp cũng vậy luôn hướng bếp cũng vậy luôn và hướng nhà tắm cũng quay theo những hướng này luôn nhé bà con đấy rồi thì cầu thang thì phẩm cũng đã chia sẻ rồi cầu thang cũng làm y chang như vậy nam và nữ cũng làm y chang như vậy nhé thì nó sẽ sẽ đẹp cho chúng ta về đường công dân tài lộc sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé đấy là về hướng nhà hướng nhà tắm rồi là hướng cầu thang rồi là hướng bếp nhé thì bà con lưu ý một điều rằng là hướng bếp của chúng ta nó là hướng lưng hướng lưng người lấu nhé đó là hướng lưng đó rồi tiếp theo thì à, tiếp theo ở đây á, thì phẩm hướng chia sẻ luôn này nhé Ờ, cái um, màu sắc phong thủy Đấy, màu sắc phong thủy họ cũng chia luôn chia sẻ luôn cái màu sắc phong thủy của cái tuổi uh, này những cái tuổi này màu sắc phong thủy thì đó là mận thủy 1900 1996 1996 Bính tí là mận thủy mận thủy ở đây màu tương sinh tương hợp này màu tương sinh của mình đó là màu trắng này màu xám này màu nghi này nhé đó là màu trắng màu xám và màu nghi nhé Đấy, đó là màu tương sinh Đấy. rồi tiếp theo thế còn cái màu tương hợp màu tương hợp của mạng thủy ở đây đó là màu đen này và màu xanh nước này Đấy nè màu đen này màu đen và màu xanh nước nhé Đấy là màu tương hợp thế còn cái màu của 1996 bính tý mạng thủy màu à, khắc chế được nhá Mạng thủy thì màu đỏ màu hồng màu tím là khắc chế được là màu đỏ màu hồng màu tím thế còn mà bị khắc kỵ nhá mặng thủy bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu lâu đất nhá bị khắc kỵ bởi màu vàng và màu lâu đất nhá là không nên sử dụng thì cái màu sắc phong thủy ở đây thì bà con lưu ý một điều rằng chúng ta xây nhà và sơn nhà cũng xây sơn theo màu sắc phong thủy của chúng ta nhá điều tiếp theo thì bà con mua xe mua pháo thì cũng đã mua theo màu sắc phong thủy của bản mệnh chúng ta thì nó đem lại nhiều may mắn nhiều may mắn cho chúng ta nhá rồi quần áo vậy trang sức hay với à, quần áo trang phục chúng ta vậy cũng lên là sử dụng những cái màu sắc phong thủy của mạng thủy của bạn thủy là chị sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta hơn nhé đấy rồi tiếp theo phẩm hữu chia sẻ luôn về cái à, Phật bản mệnh của các tuổi tuổi à, tí nhé cái Phật bản mệnh ở đây phẩm hữu chia sẻ luôn cái Phật bản mệnh đây nè cái Phật bản mệnh đang đeo trên cổ này nè Đấy. mỗi một tuổi đều có Phật bản mệnh riêng mình đều có Phật phù hộ riêng của mình chúng ta lên là phải thờ cúng cái cái, cái Phật bản mệnh như này Đấy. Đấy ở đây các bạn là tuổi tý này tuổi tý ở đây đó là phổ hiền bồ tát nhé, đây cái phổ hiền bồ tát đây đây là phổ hiền bồ tát thì bà con cô bác ra cửa hàng đá phong thủy mua cho mình một phật bảng mệnh này đó là phổ hiền bồ tát nhé, đó là loại đá quý nên dụng là đá quý đá hóa thật đeo ở trên cổ như thế này đây là phật bằng mệnh của chúng ta đấy phật bằng mệnh này là phù hộ cho chúng ta là chúng ta phải tôn thờ cái phật bằng mệnh này đấy đấy tuổi tý là phật là phổ hiền bồ tát thì nên mua cái chỉ cần ra cửa hàng ta không chỉ bảo bán cho tôi Phật bản mận của tuổi tí là người tự khách người ta đưa cho đó là phổ hiền Bồ Tát chúng ta đeo như thế này thì cái Phật này là Phật của chúng ta chúng ta nên thờ cái Phật này là Phật bản mận của chúng ta khi chúng ta đeo trên người nó đem lại nhiều bình an nó đeo là đem nhiều may mắn và bình an cho chúng ta nhé ấy là về cái phần Việt Nam thế còn chúng ta muốn kích hoạt công dân tài lộc muốn kích hoạt để tiền đường tiền tài thì chúng ta mua cho mình một cái vòng phong thủy luôn màu sắc phong thủy của tuổi mạng thủy đó cũng ra ngoài đó mua chúng ta một vòng phong thủy như này và vòng tỳ hưu tỳ hưu này nó sẽ cứ kích hoạt công dân tài lộc cho chúng ta nhé đây là nhiều cho chúng ta rồi tiếp theo thì chúng ta ở đây là phật về một cái chuông này cái chuông này là chuông phật cái chuông này chuông phật chuông phật này nó có tác dụng như sau có tác dụng đó là trừ tà trừ vong trừ tà trừ vong và trừ những âm binh ngũ quỷ khi mà mình mà bị bọn nó đeo bám thì nó quấy phá ta không làm ăn được gì cả nhé Đấy, thì chúng ta mà sử dụng cái này chúng ta đeo ở trên um, dắt ở trên ờ, quần áo dắt ở trên lưng quần hoặc là treo ở cái chìa khóa móc khóa của chúng ta chúng ta đeo người khi chúng ta đi mà nó đã tạo ra tiếng kêu như thế này tạo ra tiếng kêu như thế này thì nó sẽ xua đuổi được những âm bên âm biến tà vong sẽ tránh xa ra nhé đây là cái phật đây là cái chuông phật nhé Đấy. những cái vật phẩm mà chúng ta nên mua chỗ uy tín nhé những lời uy tín thì người ta sẽ trì chú và kích hoạt cái, cái đường tài lọc số chúng ta chúng ta về chúng ta thỉnh về thì nó đeo thì nó mới có tác dụng nó mới đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé đấy phạm hưởng thì có sử dụng những vấn đề những thứ này thì cũng đem rất là nhiều may mắn cho phạm hưởng nhé đấy là như vậy rồi thì uh, cái tuổi uh, cái bạn là uh, trọng huyền này bạn trọng huyền 1996 bấn tý mình đã xem rồi nhá tiếp theo mình sẽ xem cho tuổi tiếp theo rồi tuổi tiếp theo sẽ tuổi gì nhá đây là Đấy, nhiều bà con cũng thắc mắc là bảo phạm hưởng này là cứ à, thiên vị này nọ nên hôm nay phạm hưởng sẽ không xem kiểu đó nữa mà bây giờ xem theo kiểu này là cứ bốc thăm trung thưởng Đấy, bốc thăm vào được ai bốc thăm vào số của ai thì người ta hưởng Đấy, hữu duyên thì phạm hưởng sẽ xem cho hữu duyên thì phạm hưởng sẽ xem cho nhá thì à, bữa nay bữa nay phạm hưởng không xem được không xem cho các bạn hết thì ngày mai phạm hưởng lại xong tiếp cũng lấy cái này ra bốc thăm cũng làm như thế này để bốc thăm để xem cho bà con cô bác nhé thì bây giờ tổng hướng sẽ bốc thăm nhé Đó, tổng hướng bây giờ sẽ bốc thăm nè vô ai thì nó được đây là nhảy ra ngoài nè tự nhiên nó nhảy ra ngoài nè thì ở đây tổng hướng xem cho bà con cô bác ở đây là tuổi gì nhé Nguyễn Thảo này 1993 nè đây là bạn nè, bạn Nguyễn Thảo này bạn Nguyễn Thảo nhắn tin cho phòng hưởng này qua qua Zalo này ấy là à, 1993 nhé thì Phạm Hướng sẽ xem luôn về về hướng phong thủy nhà xây của 1993 Phật bản mệnh rồi là à, hướng bếp hướng cầu thang rồi là hướng nhà tắm rồi là màu sắc phong thủy rồi Phật bản mệnh luôn rồi 1993 Phạm Hướng xem luôn cho cả Lan vào Lữ nhé một tuổi này một tuổi nghìn 1993 thì Phạm Hướng tiện thể xem là xem luôn cả lan vào Lữ nhá đó là 1993 thì phạm hướng sẽ ghi đây là 1993 1993 thì phạm hướng cũng biết rồi nhưng phạm hướng phải bấm để xem được để tính được cái ra là cái hướng mận của chúng ta hướng mận hướng phong thủy rồi là à, rồi là chúng ta mận gì kim hóa mộc gì đó nhá thì 1993 này 1993 chúng ta vẫn chia cho 12 còn quý dậu xin lỗi bà con nhé có một cái bị hiểu lầm quý dậu là quý dậu này thì nam và nữ là quý dậu thì phạm hướng sẽ xem luôn là là cái à, mận của mình mận kim thổ hỏa biến nhá à, quý dậu quý ở đây là con số 5 quý ở đây con số con số 5 dậu ở đây là bao nhiêu dậu đây là số 1 1 với 5 là 1 với 5 là 6 là mận kim nè 1 và 5 là 6 là mận kim nhé bà con ở đây là mận kim nhé quý dậu mận kim 1993 là quý dậu và mạng kim thì uh, lam ở đây thì phạm hưởng sẽ xem là lam là sẽ bấm là ra cái uh, cái hướng nhà xây của tuổi 1993 à, 1993 quý dậu ở đây sẽ là cái gì và đây là quý dậu này 1993 thì chúng ta mà muốn tìm được ra cung phi lam lữ của một tuổi nào đó thì chúng ta lấy cái năm sinh chúng ta chia cho bắt chặt chia bắt chặt là chia cho chín rồi con chia cho chín là chia cho chín sẽ bằng nó là bằng 0,4 đằng sau 0,4 là con số 4 cái con số 4 ở đây đó là cung đoài nè cái con số 4 ở đây nè lam là cung đoài đó lam là cung đoài nè lam là cung đoài nè lữ là số 4 là cung gì lữ số 4 là cung cấn nè lữ nè lữ có số 4 là cung cấn nè đấy là cung cấn nè đấy là cung cấn nhé là cung cấn rồi tiếp theo phòng hướng hết xem luôn thì ở đây lấy cái bản đồ to lại cho bà con xem luôn đây, đây. thì nam cung đoài thì bà con nhìn vào cái biểu đồ này cung đoài là cái là hướng nào cung đoài là hướng nào cung đoài ở đây là bà con là 1993 quý dậu nam cung đoài đó là cung đoài đây đây đoài đây các bạn thấy có chữ đoài chưa đoài là hướng chánh tây nè Ê, thế hướng chánh tây này đó là hướng mệnh của tuổi 1993 quý dậu nhá đó là cung đoài đây là hướng chánh tây này và hướng tây uh, bắc này hướng tây nam này và hướng đông bắc này bốn hướng màu trắng này là hướng xây nhà và hướng hướng xây nhà nhé hướng nhà của tuổi dậu 1993 Lam Mạng nhé Lam Mạng thì uh, chúng ta xây nhà hướng nhà rồi nè hướng nhà bếp cũng theo hướng này luôn hướng nhà bếp cũng theo bốn hướng màu trắng này nhà bếp hướng uh, nhà tắm nhá Đấy, còn hướng cầu thang chia sẻ luôn cho bà con mà hướng cầu thang chúng ta nên quay hướng cầu thang và hướng thanh long thì đây chia sẻ bà con luôn này hướng thanh long là từ ở trong nhà nhìn ra ngoài bên tay phải chúng ta đó là bạch hổ bên tay trái chúng ta là thanh long thì chúng ta xây nhà à quên xây cầu thang sẽ quay về hướng bên tay trái của chúng ta trong nhà nhìn ra ngoài quay về hướng tay trái đó là hướng thanh long nhá đó là hướng thanh long Đấy. rồi tiếp theo thì bà con chia sẻ luôn cái bậc cầu thang cái bậc cầu thang của chúng ta mà xây nhà bậc cầu thang cái chiều dài của nó chúng ta chia chiều dài của nó là chúng ta nên xây cái cầu thang chiều dài là một mét lẻ hai nhé một mét lẻ một trăm lẻ hai cm cho đến 112 cm thì bà con lên lưu ý một điều rằng lên chúng ta lên là xây uh, từ 105 ờ, cho đến 110 105 cm cho đến 110 cm đó là khoảng tốt nhất chúng ta cho dù xe xích qua lại một chút xíu nó không bị ảnh hưởng nhé đó là tốt nhất nhé rồi tiếp theo chia sẻ bà con luôn về cái cái cái cái cái hướng cầu cái cầu thang mà chúng ta ví dụ như chúng ta nhà chúng ta mà xây lên lầu trên lầu mà chúng ta xây theo kiểu mà xoắn lốc xoay theo kiểu mà xoắn lốc đó, thì bà con nên lưu ý một điều rằng chúng ta xây theo ngược kim đồng hồ nhé đi lên hướng đi lên thì chúng ta phải đi theo ngược kim đồng hồ thì ngược kim hồ thì nó sẽ lên này. công nhân tài lập chúng ta nó sẽ đi lên và chúng ta mà xây cái cầu thang mà kim đồng hồ nó sẽ cắn đầu xuống có nghĩa là công nhân tài lập chúng ta sẽ đi xuống nhé nó là không có tốt Đấy. còn tiếp theo mà bà con không xây cầu thang theo hướng uh, xoắn ốc nữa thì bà con xây cầu thang hướng chữ L đi lên rồi đi ngang đang lấy các các lửng đó hoặc là hình dẫn chắc đi lên đi ngang đi lên thế này đó là hình dẫn chắc đó không được nhé đó về mặt à, phong thủy hướng cầu thang nhé rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ luôn thì uh, quý dậu 1993 nữ mạng nhé nữ mạng là cung cấn nhé nữ mạng cung cấn ở đây đây cung cấn này cung cấn cũng thuộc nhà con con hướng tây này nè cung cấn ở đây là hướng đông bắc này đấy cung cấn này nữ mạng 1993 quý dậu cũng là cung cấn luôn thì cung cấn ở đây đó là hướng đông bắc hướng đông bắc này hướng cùng với mệnh hợp với mệnh mình chúng ta là hướng tốt nhất này để xây nhà về hướng này hướng thứ hai đó là hướng tây bắc hướng tây nam và hướng chắn tây nhé. đây là bốn hướng màu trắng này là con nhà hướng tây thuộc tây tứ chập của tuổi quý dậu 1993 nữ mạng nhé. đấy rồi là hướng nhà tắm cũng vậy luôn hướng nhà tắm cũng xây theo hướng bốn hướng màu trắng này hướng nhà tắm rồi hướng bếp luôn nhé ở hướng cầu thang thì phạm cũng đã chia sẻ rồi cũng như vậy luôn cũng xây theo hướng cầu thang như vậy luôn nhé đấy rồi tiếp theo chia sẻ cho bà con luôn thì cái tuổi quý dậu này mạng kim rồi thì bây giờ phật bằng mệnh của mình là gì phạm hướng chia sẻ phật bằng mệnh đây này cái phật bằng mệnh của chúng ta là mỗi một tuổi đều có phật bằng mệnh có phật phù hộ chúng ta mà chúng ta phải tôn thờ nó phải tôn thờ cái phật này tại vì sao tại vì chính cái phật này là phật bảng mệnh của chúng ta đấy cái phật bảng mệnh của chúng ta chúng ta phải biết 1993 quý dậu mà tuổi dậu này của con gà này tuổi dậu đây đó là bất động minh vương này đó à, là bất động minh vương này bất động minh vương đấy thì bà con ra ra cái cửa hàng đá phong thủy ra cửa hàng đá phong thủy bà con chỉ cần bảo tôi là tuổi dậu tôi là tuổi con gà đấy thì bà con bán cho tôi cái phật bảng mệnh của tuổi con gà người ta tự khắc người ta đưa cho chúng ta đó là bất động minh vương đó là phật bảng mệnh chúng ta là bất động minh vương cái phật này là phật là phật bảng mệnh của chúng ta nhá lâu ý bà con nhé chứ bà con nhiều khi là cũng đi cúng phật phổ hiền bồ tát hay là đại nhật như lai hay là hay là phật a di đà nên chúng ta không biết được chúng ta đi thở cúng những bậc phật đó thì thực ra nó cũng không cũng tốt tốt nhưng mà đó là không phải phật bằng bệnh của chúng ta phật bằng bệnh chúng ta lên cúng à, lên lên ờ, người, kính kính ngưỡng đó là bất động minh vương là tuổi dậu nhé tuổi dậu này đấy và tiếp theo chia sẻ bà con cái này thì nó đem lại bình an cho chúng ta đem lại bình an chúng ta và tâm an và cho chúng ta giấc ngủ ngon nhé rồi tiếp theo chúng ta muốn kích hoạt công dân tài lộc kích hoạt đường đường tài lộc thì chúng ta lên mua một vòng phong thủy này cũng màu sắc phong thủy luôn nhé mạng kim nhé ừ quên mất phạm hứa chưa chia sẻ cái mạng kim của mình đó là màu sắc phong thủy gì nhé xin lỗi bà con nhé mạng kim nhé quên mất đây màu sắc phong thủy của mạng kim nè cái mạng kim ở đây nè đó là màu vàng màu nâu đất nè đây, mạng kim này màu vàng màu nâu đất đó là màu tương sinh màu tiếp theo của mạng kim đó là màu trắng màu xám màu nghi đó là màu tương hợp nhé cái màu khắc chế được đó là màu xanh lục bạn kim khắc chế được màu xanh lục tiếp theo đó là bị khắc chế bởi nhá, bị khắc chế bởi đỏ hồng tím có nghĩa là 1993 Nam và nữ không nên sử dụng màu đỏ màu hồng màu tím không sử dụng những màu đó nhé Đấy, những cái màu những cái màu tương sinh tương hợp của chúng ta như thế này thì chúng ta lên là à, xây à, sơn nhà này à, mua xe xem màu phong thủy này mua những vật dụng trong nhà chúng ta màu này quần áo trang sức này là gì đó thì theo màu này thì sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé đấy là vấn đề như thế rồi tiếp theo thì phẩm hướng chia sẻ luôn về cái vấn đề cái vòng này cái vòng này thì là cái vòng tỳ hưu vòng tỳ hưu này nó về là nó là con linh vật nó là một linh vật đấy, nó kích hoạt tài lộc chúng ta đấy rồi tiếp theo phẩm hướng chia sẻ cho bà con luôn vào một cái này nữa cái này là cái gì cái này là cái chuông phật cái chuông phật này á, nó nó giúp cho chúng ta đó là xua đuổi những vong những tà vong những vong linh và những bọn ngũ quỷ những cái bọn âm binh nó à, nếu mà nó nó đeo bám ta nó quấy phá ta thì chúng ta đeo cái này mà chúng ta đeo cái này thì chúng ta chỉ bỏ móc vào chìa khóa một là móc vào chìa khóa chúng ta hay đi hay là chúng ta móc vào cái cái lưng quần của chúng ta à, cái lưng quần của chúng ta chúng ta đeo trên người khi chúng ta đi thì nó sẽ đem ra phát ra những tiếng động nhỏ như thế này thì những những mà tà vong âm binh âm khí âm binh ấy, thì nó nghe tiếng tiếng tiếng tiếng tiếng chuông nó sẽ tránh xa ra ra nó không bao giờ đem đeo bám được chúng ta nhé và lưu ý một điều rằng những cái vật phẩm này nhé những cái vật phẩm này của chúng ta là chúng ta phải mua những nơi uy tín những nơi uy tín mà chuyên làm về cái vấn đề tâm linh thì nó mới tốt tại vì sao tại vì những cái vật phẩm này chúng ta mua những nơi uy tín thì đá này là đá hoàn toàn đá tự nhiên đó là đá có từ trường dương đó là đá hóa thật hàng triệu năm hàng nghìn năm nó hóa thật thành đá nhé Đấy, thì những những vật phẩm như thế này chúng ta mua lên mua lên lên uy tín thì mới được và những cái vật phẩm này sẽ được nó sẽ được trì chú được người ta thỉnh người ta người ta sẽ làm người ta sẽ làm lễ làm cầu siêu cầu giếng này để ta làm lễ để trì chú vào đó để kích hoạt công nhân tài lập cho chúng ta nhé đấy thì và các mà muốn mua những vật phẩm như thế này có thể liên hệ với phạm hưởng liên hệ cái số hotline ở trên phần uh, giới thiệu á số điện thoại của phạm hưởng nhé muốn mua và cho, cho phạm hưởng biết là cái năm sinh của mình là năm sinh gì thì phạm hưởng sẽ lựa chọn những vật phẩm tốt nhất cho bà con nhé tốt nhất cho bà con nhé đấy giá cả thì bà con cứ uh, alo cho phạm hướng lên phạm hướng sẽ, sẽ cho biết giá cả sau rồi phạm hướng chia sẻ luôn như tí như cái bà con này bà con mà muốn mua cái này nữa là mua quả cầu phong thủy vậy Đấy, thì bà con alo phạm hướng phạm hướng sẽ mua những lời uy tín tại vì phạm hướng có liên kết một cửa hàng chuyên bán đồ phong thủy này rất là uy tín nhé bà con yên tâm đây, đây là hang động thật ăn tím này và quả cầu phong thủy này đấy. À, và hôm nay có một bạn hỏi phạm hướng là cái quả cầu phong thủy này sẽ trưng bày kiểu gì hai quả cầu phong thủy và mua một cái này để trưng bày kiểu gì để xin thưa đó, à, các bạn này cái quả cầu phong thủy là nếu mà bà bà con chúng ta mua hai quả thì chúng ta đặt ở hai bên cạnh bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách nhé hoặc là ở cái uh, cái cái bàn mà cái tivi chúng ta mà để tivi thì ở ở bên cạnh của hai cái tivi chúng ta đặt hai quả cầu này nhá. thế còn cái cái hang động thập ăn tím là chúng ta có thể đặt ở trên bàn tiếp khách nhá. không thì bà con có thể đặt bất kỳ ở chỗ nào ở trong phòng tiếp khách làm sao mà khách người đi ra đi vào dễ nhìn thấy nó dễ nhìn những cái vật phẩm này mà lưu ý một điều rằng là không được đặt ở góc nhà hoặc là góc bếp miễn sao đặt ở trong phòng khách là được phòng khách thì bà con trang trí để ở chỗ nào cao giáo một chút làm sao cho thuận tiện chúng ta thì đó là nơi đẹp nhất của chúng ta hoặc là ở bàn làm việc trong phòng bàn làm việc cái phòng ngủ cũng được các bà con để cũng, cũng được nhé vẫn đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé thì vấn đề ở đây thì vấn đề ở đây những cái vật phẩm này phẩm hưởng thực sự ra thì cũng liên kết với những cửa hàng để bà con có nhu cầu phẩm hưởng sẽ mua những nơi uy tín cho bà con thì phẩm hưởng thực sự ra thì nói chung không ai nói chung là không ai làm không công cả đấy, phạm hưởng đây nói chung là cũng chỉ là ăn phần trăm thôi nói thẳng như thế đấy Đấy, bây giờ cho bà con nếu không ai đổ xăng đổ xăng không để bà để chạy không là cho bà con cả nó thẳng thế nhưng cái gây về cái vấn đề tâm lên là quan trọng nhất nó đem lại nhiều đem lại nhiều may mắn và bình an cho gia chủ về vấn đề tiền bạc thì nói chung nó cũng rất là rất rất là quan trọng nhưng nó không quan trọng về sức khỏe về cái đường tâm linh về cái cái bình an của chúng ta nó là quan trọng hơn người kiếm ra tiền nhé vấn đề và tiền bạc đó là về đó chỉ là cái ờ, để chúng ta sử dụng trong mục đích gì hơn nhé đấy Đấy, thì bà con mà tin tưởng Phật hưởng thì bà con muốn nhu cầu muốn mua những vật phẩm như thế này mua những vật phẩm như thế này thì bà con có thể liên hệ với số hotline ở trên ở trên chỗ ờ, phần giới thiệu có số điện thoại của hưởng có tài số tài khoản của hưởng như vậy nhé thì bà con cứ liên hệ à, cho mình cho phạm hưởng cái à, cái năm sinh của mình thì phạm hưởng sẽ xem là mình thuộc mệnh gì cung gì Đấy, như thế nào thì phạm hưởng sẽ à, lựa chọn những vật phẩm tốt nhất cho bà con và để gửi cho bà con nhé thì phạm hưởng đây nói chung là không thì không nếu bà con không tin tưởng thì bà con có thể là tìm cửa hàng nào uy tín bạn bè giới thiệu cho bà con tự mua cũng được cái quan trọng là cái chỗ lời uy tín mà chúng ta mua được mua bỏ tiền ra mua được cái hàng thật đá thật thì nó mới có, có hiệu nghiệm nhé thì nó mới đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé thì thôi phạm hướng ờ, xin tạm dừng video ở đây nhé thì ở đây ờ, vẫn còn nhiều lắm thì tốt nhất là ngày mai ngày mai phạm hướng xem tiếp nhé thì bà con uh, để ngày mai đi chứ bây giờ cũng trễ rồi phạm hướng đã, à quên nhiều bạn bảo ở đây là chỗ nào thích ở lúc trước mình ờ, livestream ở ở cái phòng phòng trọ mình đã thuê thì hiện tại ở chỗ này thì chỗ này đây là cửa hàng của phạm hướng ờ, phạm hướng đang làm ở, kinh doanh ở cửa hàng này thì ban ngày phạm hướng làm mà ban đêm ban buổi tối phạm hướng ngủ tại cửa, cửa hàng luôn không có về nữa không có nợ thuê phòng trọ nữa nên là làm cái mình phạm hướng không thể nào trang trí được không thể trang trí làm sao cho nó đẹp được nên bà con thông cảm cho phạm hưởng nhé đó, quan trọng là mình chia sẻ cho chia sẻ nó đúng và đem lại nhiều may mắn cho cho bà con thôi chứ còn vấn đề mà trang trí để về trang trí cho đẹp thì phạm hưởng không có cái ở đây thì không thể là mình trang trí được nên bà con cô bác thông cảm cho phạm hưởng là vấn đề là à, cái chỗ mà phẩm hưởng live chi như này nó thực sự nó không nhìn nó không đẹp mắt cho lắm nhá đấy là à, phẩm hưởng tại vì cũng không có điều kiện nên là bà con thông cảm thì bà con thấy phạm hưởng á, à, yêu thích phạm hưởng thì bà con là đừng quên một một cái like đừng quên một cái like và nhớ đăng ký kênh cho phạm hưởng nhé đăng ký kênh dù giúp phạm hưởng nhé Đấy, thì à, để phạm hưởng sẽ à, để đăng ký thì khi mà phạm hưởng livestream hay là à, công chiếu video nào đó thì nó sẽ thông báo cho bà con cô bác biết là phạm hưởng đang chia sẻ một cái video cho bà con muốn xem nhé rồi thì ờ, Phạm Hướng xin ờ, tạm dừng video tại đây nhé. Chúc bà rồi xin chào tạm biệt bà con nhé.